À, xin giới thiệu với các bạn à, bốn cái bộ nhông chớn bốn cái bộ à, nhông chớn nắp cho xe máy thì à, một số các bạn thắc mắc là tác dụng của nó như thế nào thì mình sẽ giải thích cho nó nguyên lý hoạt động của nó thì nó giống như một cái líp xe đạp nhé nguyên lý thì giống như một cái líp xe đạp còn cơ cấu thì tất nhiên là nó sẽ làm tốt hơn cái líp xe đạp rất là nhiều lần bởi vì là nó tải lớn hơn xe máy cho nên là các bạn là đừng bảo là cái clip xe đạp thì nó nhanh hỏng thực ra các bạn nào dùng xe đạp cũng biết rồi đấy để mà hỏng được một cái clip thì nó rất là khó đấy thường thường rất là bền thì cái nhung chớn này cũng vậy nó làm tải trọng cao hơn để phù hợp với dòng xe máy thì trước tiên là về nguyên lý hoạt động là nó sẽ chạy trơn ví dụ như các bạn à, đây khi à, các bạn đi là nó sẽ chạy trơn như này đấy còn khi có tải thì nó sẽ mắc lại như này đây là nguyên lý hoạt động của nó tức là các bạn à, nhả ga thì nó sẽ chạy bon giống như không mắc số ờ, mình à, xin à, khuyến cáo cho các bạn là đấy thứ nhất là nó phù hợp với đường đồng bằng ít dốc cao thì tác dụng của nó nó sẽ làm cho các bạn giảm cái tiêu hao nhiên liệu cái này thì à, bạn nào dùng rồi thì đều biết cái độ à, ừ, chạy của nó rất là hay đấy thì tất nhiên là có bạn chưa dùng thì các bạn không thể biết được cho nên là mình cũng không có bàn luận về cái vấn đề này thì à, về về nguyên tắc của nó là như vậy à, ở đây mình có giới thiệu cho các bạn là bốn mẫu cái mẫu đầu tiên là cái mẫu lỗ nhỏ tức là dành cho những cái xe 110 cái lỗ trong này nó nhỏ đấy Way Dream này thì à, nó dùng cái loại à, loại số 1 này loại này thì à, nó có số răng là 15 răng đấy số lăng răng là 15 răng và nó à, nhông bản dày đấy là dành cho những cái dòng quay tiếp theo là một cái dòng nữa cũng lỗ nhỏ nhưng nó dành cho những cái đời xe cũ ngày xưa còn là cúp 81 82 ấy thì cái bản nhông nó mỏng hơn đấy thì thằng này số răng là cũng là này là 14 răng tiếp theo nữa là đến cái dòng Yamaha hoặc là cốt lớn cốt 19 lỗ 19 này thì à, nó cũng uh, sử dụng uh, này cái này thì độ bền rất là tốt thì em đã trải nghiệm trên xe của nhà con à, Jupiter à, lắp cách đây à, khoảng 2-3 năm rồi đấy thì à, có làm một video lắp trên xe Jupiter rồi thì cách lắp đặt thì rất là đơn giản thôi các bạn tháo nhông trước ra nhét cái nhông này vào và cài cái phe này vào là xong thôi đấy đấy là cách lắp đơn giản tiếp theo nữa là giới thiệu đến các bạn một cái bộ nhông trớn dành cho xe ga này thì nó sử dụng bi một chiều thì à, bạn nào xe ga thì chắc là các bạn cũng biết rồi cái xe ga thì à, khi à, chạy ấy các bạn nhả ga thì nó líu lại rất là nhiều cái đấy là mình muốn cho các bạn như khi thay đổi một cái phương thức sử dụng xe thôi chứ còn mình cũng không có khuyến cáo các bạn nên dùng hay không nên dùng các bạn nào thích cảm giác cao đi xe không bị lì mà không xe không bị gì mà đỡ tốn nhiên liệu thì à, có thể à, sử dụng thì cái con này thì có thông số như sau cái số răng ở bên ngoài ấy, của nó ấy. số răng bên ngoài của nó là 40 răng và đường kính ngoài là 75 mm số răng bên trong là 19 răng và đường kính ờ, lớn nhất của cái răng dương ấy là 19 mm đấy cái đường kính này này đường kính răng dương này này đấy là 19 mm các bạn nhé thì các bạn cứ đo cái à, à, nhông của nhà các bạn thôi thì cái nhông nhà các bạn đo thì ờ, sẽ là phải đo răng âm nhé đấy bởi vì mình đo bên này răng dương thì bên ờ, kia là các bạn phải đo răng âm thế còn nếu như các bạn mà à, đo răng âm thì các bạn đây các bạn nếu mà các bạn đo đường kính trục nhà các bạn đấy thì lúc đấy nó sẽ là khoảng 17 à, 17 các bạn nhé 17 đến à, là 17 còn mình à, đo đường kính răng dương này là 19 nếu các bạn đo đường kính trục thì nó sẽ rơi khoảng 17mm số răng là 19 răng là lắp vừa còn đây mình đang đo răng dương thì nó là 19 các bạn lưu ý nhé 19 và 17 là hai cách đo nhé số răng đấy thì các bạn đo đường kính trục của các bạn 17mm và 19 răng là vừa còn cái à, răng ngoài này là 19 răng à 40 răng và đường kính à, này là 75 là các bạn có thể lắp vừa đây là răng nghiêng đấy răng nghiêng có bản răng dày là bản răng dày là 2 cm à, mình cũng ờ, không nói cái răng này dành cho xe nào bởi vì cái này là nó phụ thuộc vào các bạn có xe nào thì mình tháo là mình kiểm tra thôi chứ mình không phải là thợ sửa xe máy cho nên không thể biết được tất cả các loại xe nó sử dụng răng như thế nào được đấy thì à, các bạn tháo ở trong cái hộp số xe máy ra nó sẽ thấy cái này đấy. chạy xe ga như kiểu là dòng Airblade các thứ ấy. cảm giác này như xe Exciter kiểu kiểu như vậy <laughs> đây thì à, giới thiệu cho các bạn bốn cái dòng nhung chớn như vậy độ bền rất là cao các bạn nhé đấy bạn nào chưa sử dụng thì à, sẽ chưa mình không dám khẳng định đấy nhưng mà đây mình dùng rồi mình dùng mấy năm rồi thấy rất là bền dùng rất là tốt đấy. lắp vào mà khi các bạn chưa về số các bạn dắt xe máy rất là nhẹ nhàng không phải lo à, phải dắt đấy, không phải lo về số thì à, có nhiều bạn hỏi nó tiết kiệm nhiên liệu ở chỗ nào ấy, thì thực tế ra như này thì ờ, khi các bạn để số khi các bạn nhả ga ấy, thì à, xe máy nó phải lổ cứng bức đấy nên là cái lượng nhiên liệu ấy nó sẽ tốn hơn thứ hai nữa là nó sẽ giảm ga về chậm nó lổ cứng bức thì các bạn phải giảm ga về chậm mình giới thiệu cho các bạn bốn cái loại như vậy thì các bạn cứ có thể nghiên cứu đây là loại số 1 dành cho xe Way Dream đây là dành số 2 dùng cho dòng máy 110 ừ, xích bản mỏng và đây là những cái dòng máy Yamaha cốt nhông lớn hoặc tất cả những cái dòng máy lớn còn đây là dành cho dòng xe ga tất cả các loại xe ga nào mà có cái nhông vừa với nhông này là đều lắp đặt được cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình